là ờ, hẻm 165 Nguyễn Trãi hôm nay đi thuốc trên để đi món cua hấp rất là ngon bởi vì ba đã bán ờ, mấy chục năm nữa bạn trong con đường này đó dì ba ngồi bên đầu ờ, con hẻm 567 đó các bạn vừa quẹo vô con hẻm 567 đường Nguyễn Trãi là sẽ thấy mâm cua của dì ba rất là ngon mâm cua dì ba mới dọn ra luôn ha các bạn đó. thấy cua to ngon không chất lượng ơi để ờ, rửa cho con con tất cả vô con này cô gì ba đây to con là to ba lấy cô coi rồi ba con nó là nhiêu, nhiêu ờ, lạng vậy ba hai lạng hai lạng à con có ăn á <laughs> con đạp da rồi con ngồi ăn cho ta thèm mâm mấy chà mấy mâm gì ờ, ba cua này là gì ba đã đã chế biến ra rồi hả gì ba cua này là gì ba chế biến ra rồi đúng không luộc hay là hấp rồi gì ba à cua này gì ba lấy ở đâu lên gì ba ha dừa là chủ yếu là cà mau Dạ. ai có ủng hộ thì lên à, hẻm 567 à, à, mua ủng hộ dì ba một ký thì dì bán khoảng 600 600 ngàn 500 tùy theo tùy theo cua so thì 600 dạ. cua thạch 500 dì ba hồi xưa giờ bán mấy chục năm rồi dì ba 33 33 năm là gì bán một chỗ này hay hay là gì có di chuyển à, không à, hồi đó thì bán nhiều chỗ sài gòn à. À, chợ lớn à, là bán chỗ. cũng ngồi dậy mâm vậy thôi hả gì à, ba có mâm mà còn bây giờ bây giờ thì ngồi ở đây không dạ dì ba rất là hiền hậu ờ, bán à, ai mua thì ủng hộ cái dì ba một con cũng tầm à, 3 lạng tới 4 lạng hay gì ba ha ba biết gì ba cô thích là là cô nào là cô gạnh là cô nào vậy ba thì ba chỉ con coi hả đây là cua gì vậy, ba cua gạch cua gạch là nó có cô cho còn đây là con à, cua này à, con là cô gạch nè cô gạch rồi còn đây là cua thịt cua thịt phải không thịt đè con này gạch nè à. À, à, ở trên là gạch ở dưới là thịt hả dạ đó là cách phân biệt của gì ba ha không が思いは là bán chỗ nào vậy ba hả à, lúc đó là bán chỗ nào còn nhỏ đi ờ, bán dạo cầm lúc đó đó. à cẩm mâm đi bán hay gì ba lớn tuổi đi ông nội dạ ở đó hay đi dữ lắm ở đây mà mua lên tới ờ, à, chợ chợ gì Bến Thành ăn Đông Ăn Đông rồi đi vòng đường chỗ cái bằng chợ vậy nè chợ Quỷ Di Phương vậy đó là... Bộ giờ đi hết nổi bưng đi xíu đó mệt đó cái con nhỏ này là con cua đó rồi lúc má nó có bầu á nó đó ăn cua cho tới ngày đẻ luôn để rồi tới chừng nó lớn lên tới chừng năm sáu tuổi nó cũng đoạn cua dạ chị ở đây mua ký mấy à thấy không dạ. nó ăn, ăn cua nhỏ lớn rồi ăn từ từ trong bụng mẹ ăn da hồi xưa giờ dì ba bán á, khách mua một lần bao nhiêu là nhiều nhất có khi ta mua năm sáu ký năm sáu luôn hả mua một nè vừa vô nè hôm kia à. thằng đó là mua 4 ký nó tính mua 5 ký mà ta ta lấy hết nó chia lợi cho ta à nó chia lợi cho người ta dạ nó mua 6 ờ, ký mà nó chia lợi cho người ta còn nó còn có 4 ký chợ bán thì chưa hồi bến có khi thì 5 ký 23 kg luôn tao mua cái mâm cua này á cái tầng hai ba người lấy hết dạ. ngày đấy là gì ba bán mấy cái cua đây gì bà có khi 10 kg 12 kg có khi 15 à, kg một cái mâm cua một cái mâm đầy là gì ba thường bỏ bao nhiêu ký gì đó mâm cua đầy là phải 10 10 15 kg đầy vung lên luôn dạ. ta từ đây rồi đó cây bơi 10 kg còn 5 kg dây à, 5 kg là dây nhá dạ mua dây bự nó giật cái bỏ anh cái mất số ký dữ lắm mất tới uh, 10 kg mất tới 5 kg dây 5 kg dây bữa nào cũng vậy đó bữa nào mà cua mà nó con dây ít á thì không có lời gì. dạ dây mà bự quá không có lợi nhiều dây dây cột cua hả gì ba dây đó lần thường người ta bỏ là là dây gì gì ba hả dây à, ni lông á ở trong ở ngoài là dây ni lông bự còn ở trong dây, dây, dây giải là hai dây luôn thì ba bán là được à, 33 năm hồi xưa là mình bán à, trong chợ Bến Thành thì ba rồi à, chợ An Đông rồi ở đâu nữa gì ba chợ Bến chợ Bến Thành Bùi Viện Bùi Viện chợ à, là hồi xưa lúc mà dì ba còn à, mạnh khỏe rồi ba đi á, thì đi những cái đó à, à, dạ. những cái lúc mà khách hàng ăn cua mình á nói là như là không ngon hay là không ấy là dì ba bù lại. ra dạ, bù lại luôn bán dì ba rất là, là phóng khoáng bán rất là trắng lược chứ còn những cái thứ ờ, những cái mà cua dở thì ba không bán bữa nào mà bán cua mà ngon ra ba mừng cua ngon mà ta ăn thêm thì ba mừng sợ nhiều khi cứ ta kia dạ ta mua mắt mà ta chơi nên là mình thấy ngột nha gì ba lấy cua về là gì ba chuẩn bị sáng sớm này ba lấy về á bắt đầu ờ, về đâm cua đâm xong vỏ cho trong cái thao á cho nó chết chết thì bắt cái mình phải rửa rửa cho nó sạch sẽ rửa bắt đầu bột lên vô nó chết vô trong cái nếu mình ăn thấp khoảng bao nhiêu ờ? chừng ờ, nửa ký ờ, nữa nửa tiếng á hà nửa tiếng nào vui có mâm đó nó đỏ đó à, nó vừa hấp xong là gì ba đem ra đây luôn chứ không hấp có... xong rồi đâu có còn tân trang nữa hấp xong rồi bắt đầu mình chùi cho sạch sẽ xong chui rồi cái mình đánh dầu lên dầu cho nó ừ. bóng bóng xíu này nó mới đẹp yeah. Dạ. cái đâu phải là mình luộc mà mình hấp dùng nó đổ ra bán liền không có đâu nó chua nó sạch sẽ mới làm được ở đâu rồi chị ba hả? hả? Con ở đâu rồi? Dạ chị ba hả? Không con của chị ba. Nó ờ, chết rồi. À là con mình chị ba thôi hả? Chị ba đã 70 tuổi rồi. À, vẫn còn bán mâm cua để mưu sinh dạ, cua chị ba lâu chưa chị? À, chị ăn chị thấy cua ở đây sao? Ngon lắm à. chị thấy giá được không giá ở đây được không vậy ba bán nào giờ rẻ nè mỗi mấy năm gì đó là chúng mỗi của ba luôn hả mỗi lần mua là ăn hoài à tại vì giờ hồi đó còn nhỏ rồi lớn rồi không quên mỗi lần đi mua là mua một ký về nhà ăn đó hả chị gì à dạ. anh là anh đứng đợi trước xong rồi dì ba tới anh mới mua đúng không anh à, chờ 11 giờ, giờ mấy tới giờ mà giờ 12 giờ rưỡi gì ba mới ra kg cho đến 2 ờ, kg các bạn đâu cái con này con có thử nhiêu à, ba trăm vàng à, ba trăm rưỡi vàng bao nhiêu à, mình thấy mâm cua ở đây ngon quá mình cũng mua thử một con các bạn mình ăn tại chỗ luôn à, dì ba sẽ là người à, à, lột cua ra giùm mình là muối các bạn ra sẽ làm à, muối chấm cho mình luôn các bạn con lột hay là à, ba lột ba lột con gì bạn đó thì ba làm à, muối chấm giùm mình luôn các bạn nhiêu à, ký gì bà bao nhiêu lạng á cái này à, cũng được cũng được lạng à dạ hai lạng chú quên <laughs> à hai lạng đây ba sẽ lột giùm mình mình ăn tại chỗ luôn nha các bạn ba lột rất là dư luyện như vậy là ăn thôi hả chị ba? à, ăn Đây chị ba đã lột xong ờ, một con cua cho mình nữa bạn Cua này hai lạng nó cũng to rồi thịt khá là chắc